xa tì gỡ vỡ tiga berhe buon làm lam dia tidur ơi a dòng mai đây màu lu lữ đi min mơ hờ bil khoai sơ răng lo ria tan đoa lúc này cây lấp lênh kèm rồng xa guồm luôn nuôi đi gỡ vỡ hè buồn trây lầm đi tí lối cây mình đưa đi em mãi đây gặp vui để anh đồ cram lắm cây mình vừa đây bị danh hè rồi nào giờ yêu chẳng bề gì chẳng lùi vinh dài ai lặng bờ đây nào hơn clem đầu rang dăng cơ ta lần la đắm dung rồi ôi ơi em mãi đây vừa đây rồi này buông bề tuổi mình dù đi dòng mãi đây gặp như để ăn đồ cam lắm tuổi mình bờ đây bị dân hai lưỡi nào dấu yêu giang bè gì giang người bên dài ai lăng bờ trái nào hơn quen lòng ràng dân có tan lắm